ơi anh em để tôi anh em anh em để tôi với dầu nhớ đây đây đấy là dầu nhớ đây ôi cái cổ giờ nó biến vô hang ờ. đẩy đẩy gì đâu ra nhớt đâu thợ ông chơi kỳ quá vậy lắm <laughs> không biết đó dơ cái quần túi hết trơn đẩy <laughs> Em đã xa anh vào trong một chiều mưa bay Mang những yêu thương hòa du câu ca với mây Quấn hết đi bao ngày Còn đọng lại trong nơi thì Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi Làm ờ, anh ra nhảy luôn nào, nhà đâu Đẩy dữ lên, trời ơi, đẩy ít vậy. Ê Trời ơi, phải có nhà. Hả hả Đúng rồi Đừng đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, Come on, don't know Sampson, Tom Cochran, and the Sapp and Sarbicci.